too. Please, please, please come back. này mua thứ cô cầm bài thẳng ừ, không xa ừ nó bóc quạt quạt không bóc ừ chua quạt chua hai cá cạp cạp cạp cá cạp cạp cạp con con cạp cạp cạp con con cạp cạp cạp cạp con con cạp cạp tiền con tiền rồi tiền rồi con tiền rồi วะจังหวะทำไมจังหวะครับทำไมก็ทำได้นะจังหวะน้ำมันจังหวะม้วนม้วนนะม้วน Ôi thăm tuyến thăm tuyến rồi Take your time, there's no Con bảo mà Con ơi, đạo con là con Con văn bảo một mình Con yourself, just focus on the two of us Con làm gì mà Con văn đạo ba đời if I do You can do it too, try to You can do it just like me First foot down on the count of three, cause យអាសក់ពុកតិចដុសមើលហ្នឹងកូនឯងចាប់មកនឹងណា Step by step we gon' make it through